chúa con tham trao tập giá sắc son tình ba đơn cứu độ chúng sinh đoàn công bái lạy tôn vinh ngôi lời đoàn 情悠的披衣张目，思前。